AAT xem xét lại những quyết định của các bộ trưởng và các bộ của chính phủ Úc và các tổ chức khác theo luật pháp của liên bang. Nếu quý vị nhận được một quyết định mà quý vị cho là chưa đúng, quý vị có thể làm đơn yêu cầu chúng tôi xem xét lại. Đối với một vài quyết định, quý vị có thể làm đơn đề nghị Bộ Chủ quản xem xét nội bộ trước khi quý vị có thể làm đơn với AAT. Quyết định hay thông tin gửi kèm theo sẽ nói cho quý vị biết chúng tôi có thể xem xét lại quyết định này hay không. Xin liên lạc với chúng tôi nếu quý vị không chắc lắm. Cách tốt nhất là nộp đơn xin xem xét trực tuyến qua trang mạng của chúng tôi. Những hướng dẫn của chúng tôi sẽ giúp quý vị cung cấp tất cả những thông tin cần thiết để chúng tôi có thể bắt đầu xem xét. Quý vị cũng có thể điền đơn và nộp ngay tại văn phòng IAT hoặc gửi cho chúng tôi qua điện thư, fax hoặc bưu điện. Đối với vài trường hợp đơn xin xem xét về Central Link và trợ cấp nuôi con, quý vị có thể điện thoại cho chúng tôi để nộp đơn. Đối với nhiều quyết định, quý vị chỉ có thời hạn nhất định để nộp đơn xin xem xét. Xem kỹ quyết định hay thông tin gửi kèm theo để xem có thời hạn nộp đơn không và thời hạn là bao lâu. Quý vị có thể xin gia hạn thời gian nộp đơn xin xem xét nhưng không xin gia hạn được đối với hầu hết các quyết định về di trú và tị nạn không phải trả lệ phí xin xem xét một số quyết định, bao gồm quyết định về Centrelink và hầu hết các quyết định về trợ giúp nuôi con cũng như NDIS, quyền lợi của cựu chiến binh và bồi thường lao động. Đối với các loại quyết định khác, số tiền lệ phí cũng khác nhau. Lệ phí có thể được giảm bớt trong một số hoàn cảnh, bao gồm cả trường hợp có khó khăn về tài chánh. Nếu phải trả lệ phí, quý vị sẽ trả cho chúng tôi khi nộp đơn. Lệ phí nộp đơn có thể được hoàn trả một phần nếu việc xem xét lại có kết quả tốt. Còn nhiều thông tin nữa về lệ phí trên trang mạng của chúng tôi. Nếu chúng tôi cho rằng có trục trặc về đơn của quý vị, chẳng hạn như không đến kịp thời hạn, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị. Quý vị không cần có luật sư hay đại diện khi quý vị tới AAT. Tuy nhiên, quý vị có thể thu xếp để có một người nếu quý vị muốn tùy thuộc loại quyết định cần được xem xét. Người này có thể là luật sư, người làm về di trú, người làm thuế hay người biện hộ cho cựu chiến binh. Người đó cũng có thể là người giúp đỡ người tàn tật, người nhà hay bạn bè. Xin viết thư cho chúng tôi nói rõ quý vị có chỉ định người đại diện hay có người ủy quyền nhận giấy tờ thay quý vị hay không. Những người này sẽ nói chuyện với chúng tôi và nhận các giấy tờ thay mặt quý vị. Thường chúng tôi chỉ gửi bản sao các giấy tờ cho đại diện hay người được quý vị ủy quyền nhận mà thôi. Thông thường quý vị có thể có người giúp đỡ, chẳng hạn như người giúp đỡ người tàn tật, người nhà hay bạn bè giúp quý vị lo giấy tờ hay khi quý vị tới AAT. Chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thông tin về dịch vụ hỗ trợ pháp lý, các trung tâm pháp lý cộng đồng và các tổ chức khác có thể cho lời khuyên hay giúp quý vị. Nếu quý vị cần người thông dịch, xin cho chúng tôi biết chúng tôi sẽ bố trí một thông dịch có bằng cấp để giúp quý vị hoàn toàn miễn phí trong quá trình xem xét. Cũng xin cho biết quý vị có cần giúp đỡ gì do bị tàn tật không để chúng tôi cố gắng thu xếp những thứ phù hợp cho quý vị. Một khi quý vị đã nộp đơn, chúng tôi sẽ gửi thư xác nhận đã nhận đơn và thông báo về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tất cả những thông tin gửi cho chúng tôi sẽ được sử dụng theo đúng những nguyên tắc bảo mật của Úc và những yêu cầu pháp lý khác để giám định đơn của quý vị và tiến hành xem xét. Chúng tôi thu thập thông tin từ quý vị hay người đại diện của quý vị từ bộ đã ra quyết định này và đôi khi từ những người khác. Thông thường, chúng tôi gửi bản sao bất cứ thông tin nào chúng tôi nhận được cho bộ đã ra quyết định này và phía bên kia nếu có, và đôi khi cho những người khác nếu cần thiết. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết chúng tôi thường thu thập thông tin từ ai và thường cung cấp cho ai. Nguyên tắc bảo mật của chúng tôi giải thích cách chúng tôi sử dụng thông tin và nguyên tắc này có trên trang mạng của chúng tôi. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi bằng cách gửi điện thư hay điện thoại trong thời gian đang xem xét. Các chi tiết về cách liên lạc với chúng tôi có trên trang mạng của chúng tôi. Điều quan trọng là quý vị phải báo ngay cho chúng tôi nếu địa chỉ hay bất kỳ chi tiết liên lạc nào của quý vị có thay đổi trong quá trình xem xét để chúng tôi có thể liên lạc được ngay với quý vị. Quý vị có thể có thêm nhiều thông tin khác về AAT bằng cách coi các băng video khác trong loạt này, mở coi trang mạng của chúng tôi hoặc điện thoại cho chúng tôi theo số 1-800 number. Xin lưu ý là nhân viên của AAT có thể trả lời các câu hỏi của quý vị về tiến trình xem xét của chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể cho quý vị những lời khuyên pháp lý về đơn của quý vị.